Vâng, xin chào các bạn. Tôi tên là Đặng Phương. Tôi là chuyên gia về chăm sóc sức khỏe toàn diện và là chủ nhiệm của câu lạc bộ thanh lọc thân tâm. Và tôi có biệt hiệu là dọn rác thân tâm. Vì sao gọi là dọn rác thân tâm? Thực tế thì cơ thể chúng ta rất nhiều rác rác trong thân đã đành và rác trong tâm thì kỳ nhiều Rác trong tâm chính là những cái kiến thức mà chúng ta học được Đây là rác đấy các bạn khi chúng ta không áp dụng được và cái giá trị nhiều khi là giá trị ngược thì đấy là rác. nên cái điều mà tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay ở đây chính là những cái điều mà tôi đã đúc kết từ những cái đống rác thải đó hôm nay thì tôi muốn chia sẻ cho các bạn biết làm thế nào để chúng ta có một cơ thể có thể trẻ với đúng nghĩa của nó các bạn nên nhớ rằng tuổi thọ của chúng ta đạt được 120 đến 104 là bình thường là bình thường nhé còn chúng ta đang có tuổi thọ mà những người già Việt Nam lên đến 90, 100 như cha tôi và các bác nhà tôi đó có người đạt được trăm tuổi minh mẫn đến lúc chết đó thì tuổi đó so với cộng đồng người Việt thì là cao tuy nhiên tôi còn có một giải pháp mà tuổi cao trăm tuổi hay đến trăm hai mươi tuổi vẫn sống khỏe và hôm nay tôi muốn chia sẻ cho các bạn biết làm thế nào mà chúng ta có thể đạt được khoảng trăm hai mươi tuổi mà khỏe khoắn. Vâng thưa các bạn, nếu muốn sống thọ, sống khỏe thì điều đầu tiên chúng ta phải vô bệnh các bạn biết đó xương khớp của chúng ta thì đáng ra tuổi 65 70 thì mới đau xương khớp nhưng bây giờ xương khớp của chúng ta là 35 40 đã đau đó vì sao đó là độc tố nên muốn sống khỏe sống trẻ thì điều đầu tiên là chúng ta phải làm sạch cơ thể các cụ đã nói muốn sống thọ đường ruột phải khỏe thì các bạn phải có đường ruột cực kỳ khỏe mạnh điều đầu tiên đó là như vậy và quan trọng là hầu hết có khi các bạn đang nghe video này của tôi thì các bạn cũng đã tích lũy cực kỳ nhiều độc tố trong cơ thể rồi do vậy các bạn hãy tập trung dọn rác cho tôi dọn rác thì dọn rác như thế nào các bạn phải biết rằng một ngôi nhà mới xây xong nó rất sạch sẽ sáng sủa thế nhưng qua quá trình các bạn ở đó các bạn vẫn phải quét rác hàng ngày lau chùi hàng ngày thì nó mới sạch trong khi cơ thể của bạn đã bao giờ các bạn lau chùi dọn dẹp nói chưa ở câu lạc bộ chúng tôi khi tôi đưa ra được một giải pháp đó là đào thải độc tố trong gan thì các bạn có nhiều bạn nghĩ rằng đó là đào thải độc tố sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh và có thể đã sống thọ rồi không đây là bước đầu tiên trong vấn đề làm sạch cơ thể bởi vì đào thải độc tố gan các bạn vào trong hội sống khỏe như thời trẻ của tôi các bạn là hội sống khỏe như thời trẻ do tôi đặng phương là quản trị viên là là là um, đó là chờ quản trị thì khi các bạn vào đó nha các bạn vào đó các bạn mới thấy cộng đồng chúng tôi đào thải độc tố ra nó hàng vốc độc tố có người đến cả cả lưng bát lưng bát đó trong nam gọi là lưng chén độc tố ở trong gan nó vón cục các bạn vào tham gia hội sống khỏe như tuổi trẻ thì các bạn sẽ thấy những cái độc tố mà câu lạc bộ chúng tôi đào thải ra cho khách hàng nó mỗi người một dạng mỗi người một vẻ mỗi người một màu nghĩa là độc tố mỗi người một khác nhau khi đào thải độc tố ra rất nhiều người đang có nám bay nám rồi da rẻ hồng hào trở lại xương khớp đau giảm đi tuy nhiên nó mới chỉ là một bước muốn sống khỏe thì chúng ta phải phục hồi hầu hết toàn bộ chức năng cơ thể và đào thải độc tố ở trong câu lạc bộ trong hội sống khỏe như thể trẻ đây mới là một bước bước thứ hai giống như chúng ta định vệ sinh một ngôi nhà thì chúng ta phải quét nhà có đúng không ạ thì bây giờ các bạn quét nhà rồi giống như tôi đào thải độc tố thô rồi bây giờ các bạn đến lượt đào thải độc tố cấp tế bào và đây là một cái công trình mà tôi nghiên cứu nhiều nhất và tôi đã lựa chọn được những sản phẩm đào thải cấp tế bào các bạn biết không đào thải cấp tế bào thì các bạn phải làm sạch được xương tôi đã biết rất nhiều người tuổi 35 40 đi kiểm tra vì mình đau xương khớp thì thấy cơ thể đã thiếu canxi các bạn thấy kinh khủng không? Tuổi 35 đã thiếu canxi rất nhiều Thiếu đến mức độ đau rõ rệt Đó Người già thì đau đã đành Nhưng với phương pháp của tôi Người già cũng hết đau Xương khớp trẻ hóa trở lại như thời trẻ Vì sao làm được cái điều đó? Thực tế chúng ta hãy dọn sạch rác trong cơ thể thì điều đầu tiên chúng ta dọn rác giống như quét nhà sau đó chúng ta dọn rác sâu hơn nghĩa là dọn rác cấp tế bào giống như chúng ta quét nhà xong bây giờ chúng ta lau chùi hút bụi một ngôi nhà nó trở lại gần như mới nghĩa là cơ thể chúng ta có thể quay trở lại gần như mới xương giống như thời trẻ các bạn biết đó xương bề của người già 70 80 tuổi rất khó can khi bị gãy. Do sao ạ? Loãng xương. Và điều này ở câu lạc bộ tôi đều được hướng dẫn. Chúng ta được hướng dẫn về làm xương chắc lại như thể trẻ. Do vậy, khi tham gia câu lạc bộ này, các bạn sẽ được thanh lọc thân, tâm và thanh lọc sâu cấp tế bào các bạn lúc đó sẽ thấy cơ thể khỏe trở lại và ở đây các bạn hãy dùng những cái phương pháp mà tôi đã cho ở cộng đồng này các bạn có thể giải quyết được và kéo dài tuổi thọ đến 120 tuổi bởi các bạn sẽ vô bệnh khi các bạn dọn sạch được rác đặc biệt rác trong tâm thì rác trong tâm giải quyết như thế nào thực tế mọi tắc nghẽn ở trong cơ thể mới gây bệnh thì cái tắc nghẽn này các bạn biết các bạn biết hình thành từ đâu không nó hình thành từ trong tâm là chủ yếu nó chiếm đến 80 90 phần trăm về độc tố trong cơ thể các bạn thấy một người phụ nữ đang cho con bú cáu giận thì lập tức tắt tia sữa trong đó có một câu giận quá hại gan giận tím gan tím mật sợ vại đái chứ chưa ai nói là sợ sợ tím vú cả thế mà chúng ta giận nó đã xáo trộn ở trong vú đối với người phụ nữ đang cho con vú nó còn tắc sữa thì lúc đó cái gan đã chịu ảnh hưởng quá nặng nề từ sự cáu giận này do vậy cái sự cáu giận trong cuộc đời trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta nó sẽ tạo ra cái độc tố trong gan do nó làm tắc nghẽn giống như ở vú của người phụ nữ đang cho con bú nhưng chúng ta không nhận ra bởi vì gan không có thần kinh chúng ta không nhận ra cái đau đó nhưng sự tắc nghẽn thì các bạn biết đó ở vú khi bị tắc nghẽn thì tuyến sữa đang tiết ra cho con bú nó tắc nghẽn và nột cục ở đó còn ở gan thì nó làm tắc nghẽn cái gì chắc chắn là dịch mật đúng không các bạn bởi vì gan sinh ra trong cơ thể người là lọc máu và đào thải độc tố kèm theo là sản xuất dịch mật rồi chuyển hóa các dưỡng chất gan rất nhiều chức năng trong đó có những chức năng chính như vậy thì khi nó sản xuất dịch mật mà dịch mật đi xuống bị tắc nghẽn thì dịch mật vón cục dịch mật quánh lại vón cục trong khi đó gan thì hàng ngày vẫn lọc và đào thải bởi vì gan một giờ lọc đến 60 lít máu thì các bạn hỏi xem cái lượng độc tố gan lọc như thế nào và những cái phần mà ở các cái nhánh các nhánh xoang của gan hay còn gọi là mao mạch nó bị tắc nghẽn dịch mật lúc này nó sẽ bắt lại tất cả những cái gì có trong máu nếu có canxi nó bắt vào và kết tủa thành sỏi canxi do vậy ở cộng đồng tôi khi có những viên sỏi cứng đập ra nó vỡ tan đó là sỏi canxi rồi có những cái sỏi chìm nghỉm dưới đáy nước rất nhanh đó là độc tố trì độc tố arsen độc tố kìm loại nặng ở gan tại vì chức năng gan nó đều lọc cái đó còn dịch bệnh khi bị quánh lại và nó đóng lại ở đó nó sẽ bắt cái điều này bắt những cái cái cái thành phần này nó trở thành độc tố vậy thôi thế sự cáu giận ở đây các bạn đã nhận ra chưa tâm cáu giận gây ra sự tăng nghén thì chính là từ cái tâm cáu giận nó gây ra cái độc tố ở trong gan này do vậy các bạn muốn sống khỏe sống trẻ có thể lên 120 tuổi thì các bạn hãy làm sạch cơ thể và hãy làm sạch cấp tế bào để làm được điều này các bạn hãy tham gia cộng đồng sống khỏe như thể trẻ để biết thêm sản phẩm nào cách nào đào thải được độc tố trong gan, độc tố trong xương cấp tế bào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tôi nghĩ rằng những cái điều tôi cho các bạn, các bạn cũng muốn cho người thân đúng không? Xin chia sẻ cho người thân các bạn. Hãy vào cộng đồng trong Facebook Hội Sống Khỏe Như Thời Trẻ và các bạn có thể theo dõi rất nhiều kênh youtube của tôi Hãy gõ Đặng Ngọc Phương trên YouTube các bạn sẽ được xem những giải pháp kinh điển kể cả dịch bệnh lớn trên thế giới mà tôi chia sẻ chỉ dùng những chiếc máy đơn giản đó là máy xấy tóc để tăng kháng thể cho cơ thể có thể diệt được những vi khuẩn virus xâm nhập bằng cách tăng cường sức đề kháng của chúng ta lên tăng cường sức đề kháng mà chỉ bằng chiếc máy xấy tóc có hay không các bạn hãy theo dõi mình nhé và chia sẻ cái giải pháp của tôi muốn sức khỏe kéo dài đến cả 100 120 tuổi mà các bạn sẽ nhận được ở cộng đồng trong hội chúng tôi sống khỏe như thời trẻ trên Facebook xin cảm ơn các bạn hẹn gặp các bạn vào video sau những video mà giúp các bạn giải quyết được hầu hết mọi mầm bệnh trong cơ thể của chúng ta. Xin cảm ơn.